hôm nay mình chỉ cho bà con thức ăn của chim bồ câu thức, thức ăn của chim bồ câu nha đây đây là mình cái cái chỗ này mình chỉ để à, không phải cái trại tránh của mình nha chỗ này là mình chỉ để à, à, thuận tiện cái chỗ ở của mình, mình nè hôm nay lúa mì ngoài bắt kia là lúa mạch nha cái này mình ngâm á, mình ngâm á là 24 tiếng nó mềm thành cháo luôn nè à. mềm rồi mềm thành cháo nè con bù bù câu nó ăn vô sữa nhiều nó nhiều lúc con lớn nó không có si luôn cha mẹ lúc ba con bốn con năm con được nó không si đó. đây mình chỉ thật lòng rồi à, lúa này là trộn 50 phần trăm cám con cò 25 à, phần trăm cám con gà giò 25% nữa tổng cộng là trộn lại À và cái à, lúa mì này mình phải à, ngâm khoảng à, bao nhiêu lâu anh ha? Chiều nay ngâm Chiều mai rớt ra Để một đêm mốt Sáng mới cho ăn Là coi như là 24 tiếng là là coi như 36 tiếng mới cho ăn á Là 36 tiếng là mới là, là, cho là ăn được ăn. anh Nè có cái nó nổi mập lên luôn á Nè Nó nổi mập luôn nè à, Nó mềm thành cháo hết Còn nếu như mình mà mình không ngâm thì sao anh? à, hiện giờ à, ở ngoài Bắc và trong Nam nữa nó ưa bị nấm nhiều cái nấm nhiều nó quan trọng lắm nha cái à, cái à, hạt bắp á hạt ngô á mà tất cả trên thế giới này nó đều nhập ở Mỹ ở à, Campuchia và ở Việt Nam đều có ẩm mốc hết à, nếu mà bà con mà mua bắp bể á bắp mà xay ra thì về phải ờ, rửa sạch chà mạnh rửa sạch đổ ba bốn nước đó mới cho ăn được còn mua bắp hột về phải ngâm ngâm 12 ờ, tiếng để cho bắp nó nở nó mềm rửa sạch vậy mới ờ, cho ăn được còn nhiều bây giờ nhiều trại bị nấm nhiều chết nấm nhiều chết nhiều lắm cứ một ngày mình ờ, tiếp mười mấy người ờ, hai mươi người điện hỏi lý do gì anh ơi trải ờ, bồ câu tôi giờ có bồ câu nấm nhiều hoặc con con nó chết cái bắp ẩm bóc đó cái ngô đó à là cũng đó. cũng do một phần nhiều khi người ta mua phải cái cái bắp mà người ta à, để những cái thuốc bên trong để bảo vệ à, để bảo vệ à, mọt miết đúng không anh một trăm phần trăm đều bị hết một trăm phần trăm bị hết mình bởi mình khuyên bà con nên ăn nếu ở đâu không có lúa mạch hoặc lúa mì nên cho ăn gạo lứt 50% và cám 50% là nuôi vậy mới đạt còn không là hả cho ăn bắp là bị nấm nhiều tiêu chảy là là là là, là chim nó không có đạt à, trọng lượng lớn và nó bị nấm nhiều nó chết từ nhỏ à, đây là một cái à, cái khay mình à, trộn cho bồ câu đúng không anh đúng rồi đây rồi đây là lúa mạch và cám đây là cám ờ, mình lợi mình cho coi cám này. coi hiệu cám à, cám con còn nay mình để trong rồi cám con còn hôm nay là mình còn ăn ờ, cà riêu cám con gà con nè con cò xem bốn nha trong uh, trong nước Việt Nam mình cám con cò là số 1 là thứ nhất tròn vỏ dày thứ hai là đẻ con phôi à, đều con cám gà giò các bạn cho ăn loại nào cũng được nhưng mà cám gà đẻ phải cho ăn gà giò à, cám gà đẻ phải cho ăn cám con cò xem bốn đây mình chỉ à, cho bà con để cho cho đạt hiệu quả cao chứ không có comment gì hết cũng không có cần mà để à, đăng lên để bán giống à, là, là, nếu ai thích lại đây tìm hiểu kỹ và tìm hiểu nhiều trại hoặc là lại đây hãy mua con giống mình bán ừ, à, mà bán con giống của mình là giống à, ờ, nhập ở Thái về là mình bao chết bao bệnh tất cả hết à, với lại hôm nay mình chỉ cho cái à, cái à, bù câu à, đóng máy và thức ăn với lại uh, nguồn gốc cái con chim với lại mình uh, cho ăn uh, cái men tiêu hóa để mình chỉ cho cái hiệu men tiêu hóa cái men tiêu hóa này nè men tiêu hóa này là công ty của nhà mình sản xuất luôn nha à, tâm thuận phát nè là công ty mình à, sản 962377 là một gói như vậy có 100 ngàn nha mà một ký nha là coi như là trộn cho ăn thứ nhất là không bị nấm diều không bị tiêu chảy không bị phân thối và đồng thời nó giúp cho cái à, con con tiêu quá lẹ mau lớn thay vì cái kia à, mình không cho ăn cái này à, tự nhiên hết ha mình cho ăn thuốc men vậy đi nó tới 28 à, ngày bán nha cái này 25 ngày nó đỡ được 3 ngày à, mình trộn này vô mình chỉ à, tất cả hết cho bà con mình không giếm không giấu giếm gì mà là mình có gì mình chỉ là, là, là hết cho bà con cái đó cái men tiêu hóa này mình mình có nên cho ăn thường xuyên không anh à, mình thường xuyên cũng được mình từng lễ mình cho ăn hai ngày cũng được tùy theo nhưng mà tốt nhất là cho ăn thường xuyên tại vì đây là máy trộn nè máy trộn nè không rồi mình bỏ vô muỗng canh vô đây trộn ngày nào cũng vậy một một bịch về là mà một ngàn cặp ờ, nó ăn hai tháng à và cái máy trộn này à, thì khi mà mình trộn vào đây thì nó tốt hơn là trộn tay đúng không anh đúng rồi nó đều nó đều, nó đều. ở đây à, là cái cái chạy này là cái chỗ này nhỏ nha không có nhiều làm cái máy trộn nhỏ còn ở dưới trại mình làm cái máy trộn hồ nha các bạn biết máy trộn hồ không nó, nó lớn vậy nè là, là, là mình mình làm cái ờ, cái tăng đưa nó làm chậm giảm chậm lại mình trộn vào đó còn đây mình ờ, làm nhỏ mình làm cái nhỏ thôi nha với lại cái trộn hồ mình dễ đổ ra đúng không anh đúng dễ đổ ra đó. có nhiều cái ờ, bà con chị lúc không hiểu nói tại sao mà ngoài bắc thầy kêu này về trong nam này nói điểu không có đây mình nói sự thật sự thật hết nếu cần gì mình tới ờ, ờ, nhà mình chỉ hoặc ra tới nhà bạn chị ở đâu mình cũng đi hết thực ra đến nay thì hai anh em mình cũng làm được khoảng 50 à, clip rồi thì cũng có rất là nhiều à, bà con nông dân là hưởng ứng và và tìm hiểu nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ nói chung là à, cũng có thể là do kinh doanh thì họ cũng ờ, nói ờ, là trại Minh Dũng nói phét gì nhưng mà thực ra thì ở trại Minh Dũng là luôn ờ, à, hỗ trợ các anh em nuôi đúng không anh? À, hôm nay mình nói cho tất cả các trang trại biết nè tất cả các trang trại mình nên liên lạc với nhau và mình tìm hiểu với nhau mình nên nói cái gì và mình không nên nói cái gì để cho những cái trại mà nó không có nó, nó, mít lòng với nhau và cờ men với nhau mà nói buôn bán con giống này kia không có đâu nha mình xin nói mình nên học hỏi với nhau đi hay gì mình làm bạn còn hơn mình để mình ờ, chơi tới chơi lui nhiều anh lên lên làm clip nói rất hay thì anh lên nói tàn là mới nuôi có vài trăm đôi nghìn đôi cái đầu nói phát mấy người đó là nó phát nhiều lúc cái bụng của mình nghĩ người ta đó phát thật sự mình mình đây mình đâu có nói mình đâu có ờ, vô đồng tiền nào đâu mình cũng không cần bán con giống ra nhiều nữa ở đây mình xài không đủ mà nói chung là vậy mình bốn nhà hàng xài mà ở ờ, trại Minh Dũng thì ờ, đến nay thì tổng số lượng cặp nuôi của mình là bao nhiêu anh nhỉ? Mà, mà kiểm dịch thú y mới lại kiểm tra toàn đàn là 46.000 đôi chim bồ câu bố mẹ và chắc cũng có những ở cái à, chi nhánh khác nữa đúng không anh mình có, nhiều khi cũng chưa thống kê đúng không không chi nhánh khác thì đó của hộ hộ chăn nuôi khác mình không thống kê cái đó được mình thống kê của mình thì mình thống kê của anh em mình thôi chứ không có ờ, ai hết nhưng mà của bà con thì mình thống kê đâu được nếu của bà con chắc mình hai ba trăm ngàn quá <laughs>